Người đàn ông này chính là chủ nhiệm Bộ Ngoại sự của Học viện Thanh Huy, Diệp Chi Thu, cả gan dám khinh thường Học viện Sử Lai Khắc, lão chết chắc rồi. Không ngờ nhìn lão như vậy mà lại là hồn vương cấp 50, thú vũ hồn quyền quy, chiến hồn sư loại phòng ngự, công yếu thủ mạnh, ưu nhược rõ ràng, đám người đường tam vẫn có thể thắng được, chỉ là cần một số chiến thuật mà thôi. Đám người tử vũ nhanh chóng cứ theo kế hoạch nằm chính phân phó, mỗi người một việc, ai cũng đều phải chiến đấu hết mình, đã là người của học viện Sử Lai Khắc, thì phải chứng minh cho kẻ thù thấy được những con quái vật ở đây không hề tầm thường. Đối Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam lên trước tấn công, các thành viên khác trong nhóm cũng một phen liều mình nhưng đối thủ lần này không hề dễ sơi. Hắn ta dường như đã đoán trước được bước đi này cho nên đánh trả, trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Đối Mộc Bạch bị Diệp Chi Thu đóng băng, Chu Trúc Thanh tấn công hắn từ trên cao nhưng bị khống chế dẫn tới gặp nguy hiểm. Đối Mộc Bạch nhìn thấy liền dùng hết sức mạnh phá vỡ tấm băng, cứu được cô nàng Linh Miêu. Quả nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân, không biết mỹ nhân lạnh lùng có động lòng chút xíu nào không đây? Đúng lúc trận chiến đang rất căng thẳng thì đột nhiên, Triệu lão sư bước ra với phong thái ung dung, chắp tay nhìn lũ trẻ rồi xuôi chúng mau chóng vào ngủ, đợi về học viện rồi tính sổ sau. Sau khi Diệp Chi Thu nghe bản thân bị sỉ nhục liền nổi giận đung đung. đáng giận hơn là lúc giao chiến Triệu Vô Cực còn không thèm dùng tới hồn kỹ, cứ thế một tay không đấm túi bụi vào mặt của tên lão sư của Thành Hùy, hắn bị đá văng xuống cái giếng. Sáng hôm sau bọn họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong tình đấu đại xâm lâm, Triệu lão đại dặn dò không được cách xa hắn quá 20 mét, nhất là đối với áo tư tạp và chữ vinh vinh, đối mục bạch, đường tam phụ trách mở đường. Đi được một lúc bọn họ cảm thấy có gì đó không ổn, liền lập tức thủ thế. Lần này đối thủ là phượng vĩ kê quan xà. Đây là loại xà biết bay, trên đầu lại có màu đỏ, thân dài 6-8 mét. May mắn cho áo tư tạp, vừa hay hắn cần thêm hồn hoàn thứ ba, đây chính là cơ hội tốt nhất. Tuy rằng công kích của Phượng Vĩ Kê quan xà rất đơn giản, chỉ biết dùng cơ thể quấn quanh kẻ địch cho tới khi tắt thở, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Đặc biệt là trong màu của nó còn có thành phần dinh dưỡng giúp nhanh chóng thoát thân lúc nguy nan, chính vì vậy mà nó là loại hồn thú khó bắt cực kỳ. Nhưng cái gì cũng đều sẽ có điểm yếu nhất định, rắn thì luôn rất sợ những loài da cầm biết bay, trong đội lại có hồn thú là Phượng Hoàng. Cho nên đây chính là ưu thế của đám người bọn họ. Cứ theo như kế hoạch, Đường Tam đã phân trúc mà tấn công. Chu Trúc Thanh may có đới Mộc Bạch giải về kịp thời, nếu không e rằng nguy hiểm. Đới Mộc Bạch dùng tuyệt kỹ thừa nhất đầu với con Phượng Vĩ kê quan xà, chữ Vinh Vinh yểm trợ giúp hắn tăng sức mạnh công kích. Đường Tam tạo vòng vây bằng làm ngân thảo giam chân, còn người cuối cùng giải quyết là Triệu Lão Sư. Mặc dù dồn ép đánh một con thú như vậy thực sự quá đáng, nhưng đây vốn là quy luật sinh tồn rồi, kẻ mạnh hơn thì sống, còn kẻ yếu thì đành phải chịu thua nộp mạng. Áo tư tạp đang định đâm vào màu đỏ của con rắn, thì đột nhiên có một tiếng nói ngăn cản vang lên. Bà lão này có tới 6 hồn hoàn nhưng vẫn thua triệu lão đại một hồn hoàn. Người này nói con rắn này vốn là của bọn họ, không tin thì nhìn vết thương trên bụng do cây thượng này gây ra đi. Quả nhiên đúng là như vậy, ai trong giới hồn sư chắc cũng đều nghe tới cái danh xưng Long Công Mạnh Thục, Sa Bai Triệu Thiên Hương là cặp phu thê nổi tiếng, hồn kỹ của bọn họ uy lực cực mạnh không kém cạnh gì cường giả phong hào đấu la. Bây giờ cả hai người đều không ai nhường ai, Triệu Vô Cực cũng không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Nếu thêm Long công tới nữa thì e rằng đám học trò này nguy mất. Saba mỉm cười ra luật lệ, nếu vậy thì sao đấu đi, kẻ nào thắng thì lấy con phượng vĩ cầm quan này. Áo tư tạp chỉ là hồn sư hệ thực vật hoàn toàn không thể chiến đấu được, vậy thì để người anh em đường tam lên thay thế vậy. Đường tam cấp 29, vũ hồn làm ngân thảo, còn vị nữ tử kia là mạnh y nhiên, vũ hồn sai trượng cấp 30. Hai bên ngang tài ngang sức công kích nhau, đường tam tưởng rằng độc tính của Lam Ngân Thảo sẽ ảnh hưởng tới cô ta, nhưng không ngờ cô ta cũng sai độc. Sau khi thoát ra khỏi đám lam ngân thảo đầy gai kia, y phục của vị côn đường rách tơi bời, khiến cho đám Mã Hồng Tuấn một phen sướng mặt. Đới Mộc Bạch thì e sợ chú Trúc Thanh nên không dám làm căn, còn tên áo tư tạp thì khỏi nói rồi. Mạnh y nhiên tức giận, dùng hết đòn công kích dồn về phía đường Tam. Đường Tam dùng tốc độ nhanh chóng nắm bắt thế thượng uy, cầm chắc cây trượng của vị nữ tử mạnh y nhiên kia, đôi bên đứng đối diện nhau so tài. Nếu muốn độc thì đường Tam có độc, muốn đọ hồn lực hắn cũng chiều theo, cuối cùng thì hai bên không kẻ nào chịu kẻ nào, vì có nội công huyền thiên công hỗ trợ nên đường Tam hoàn toàn không sợ hãi. Biết cháu gái chẳng thể nào trụ thêm nữa nên Sa Ba đành chịu thua trước. Trước lúc rời đi còn nói, ta sẽ không quên ngày hôm nay đâu, nói rồi đi tìm lòng công. Đường Tam sau trận đấu cũng tiêu hao công lực cho nên cần thời gian để hồi phục. Còn về áo tư tạp thì sức mạnh tăng lên rất nhiều. Ngoài hương trang ra thì hồn hoàn thứ ba của hắn quả thực rất thú vị. Hắn có thể bay nhanh thoăn thoát giống vận tốc của phượng vĩ cầm quan xà kia, lại có đôi cánh trông rất đẹp mắt. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Nam Chính lên tiếng, bọn họ ngay bây giờ chưa thể về được bởi vì hắn đã đột phá cấp 30 rồi. Quả nhiên là quái vật ma, này còn là người trẻ tuổi nhất của sử lai khắc đạt cấp 30. Đường ta muốn tìm thêm hồn hoàn thứ ba cho phù hợp với bản thân, không biết ý của triệu lão sư như thế nào. Và đương nhiên là hắn vui vẻ đồng ý ngay, bọn họ đi được một lúc thì trời sầm tối, tìm đại một chỗ để nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tiếp tục. Truy tìm hồn thú vốn là dựa vào vận may, mấy năm trước xung quanh mép của khu rừng này đều có rất nhiều hồn thú ngàn năm. Mấy năm nay không hiểu vì sao lại không còn thấy nữa, phải chăng là do các hồn sư đã lạm sát quá nhiều. Nhất là những thợ săn đi săn hồn thú xuống tay không chút nhân từ, khiến cho bọn chúng sợ hãi mà lần sâu vào trong rừng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là quy luật, chỉ là do nhân loại quá độc ác mà thôi. Nếu biết tiết chế lại, không lạm sát quá nhiều thì e rằng các hồn thú ngàn năm sẽ không phải trốn chạy nhiều tới như vậy. Triệu Lão Sư và đường Tam đang nói chuyện thì bỗng nghe rầm lớn, dường như đang rất gần với bọn họ. Triệu Vô Cực dặn dò lũ học trò, nếu có chuyện gì cũng phải chạy trước, mặc kệ lão. đối Mộc Bạch và Đường Tam phụ trách mở lối tẩu thoát ra khỏi khu rừng này. Không ngờ vừa dứt lời thì sinh vật đó đã tới, nó hung hãn phá nát những gì trên đường đi. Đây không phải là vua của Sơn Lâm, Thái Thản Cự Viên hay sao đây? Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ? Thái Thần cử viên là bái chủ trong giới hồn thú, có trí tuệ không kém gì con người, sức mạnh, tốc độ, công kích, phòng ngự. Điều đáng sợ hơn nữa đó chính là nó còn có thể thi triển kỹ năng tương đương như hồn kỹ. Đây cũng là nỗi ám ảnh của các hồn sư, hồn thú này quả thật không phải là chuyện để đùa rồi. Lần lượt từng người tiến công, trong lúc chiến đấu tiểu vũ bị nó bắt được, đường tam lao lên liều mình liên tiếp phóng ám khí, Chủ lão sư thấy học trò mình bị bắt liền dùng hồn kỹ thứ bảy. Hắn muốn đấu tay đôi với thái thản cự viên, nhưng dù có bộc phát thực lực tới cực hạn thì cũng không hề hấn gì với nó. Tiểu Vũ bị bắt đi trong tiếng kêu gào đau đớn của Đường Tam, hắn bất lực nhìn muội muội của mình dần khuất bóng sau khu rừng. Áo Tư Tạp nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tam liền không cầm lòng được, dù gì thì hồn thú Phượng Vĩ cự quan xa này cũng là Đường Tam lấy được. Thôi vậy, hãy sử dụng chúng để cứu muội muội đi. Tưởng rằng Triệu lão sư sẽ trách phạt hành động lỗ mãng của Áo Tư Tạp, chữ Vinh Vinh và Đường Tam, nhưng không ngờ hắn lại ủng hộ, còn sai áo tư tạp nhanh nhanh làm mấy cái hương tràng để mọi người khôi phục lại công lực tiếp tục chiến đấu. Đây quả nhiên là người thầy kính yêu mà bao học viên ước mơ có được mà. Đường Tam bay một chặng đường dài, đáp xuống dưới đất nhìn thấy dấu vết của Thái thần cự viên mới rời khỏi đây không lâu nên tiếp tục truy đuổi tiếp. Còn về phần Tiểu Vũ, không ngờ cô và Thái thần cự viên lại quen biết nhau. Còn có thêm một con khác là Đại Minh, còn con vừa chiến đấu với bọn Đường Tam là Nhị Minh. Nó còn giúp cô nàng hoàn thành hồn hoàn thứ ba nữa, về phía đường Tam hắn đuối sức, hơn nữa còn bị thương nên dừng lại một chút, chỉ là không ngờ lại rơi vào bẫy của hồn thú. Nhìn hàm răng sắc bén đó thì dự định đối thủ này cũng khá là nặng ký đấy. Con nhện siêu to khổng lồ này là nhân diện Mai Chu, ác mộng của những hồn thú nhỏ, ăn sinh mệnh, kẻ mà tất cả hồn thú đều căm hận, sát nhân hàng loạt, gian ác và đáng sợ. Đại sư từng nói nhân diện Mai Chu không những thân người kiên cố mà chân còn mang kịch độc thẩm thấu rất nhanh. Đáng sợ nhất là nó có thể trực tiếp phun ra mạng nhện, Độc tố trên đó có thể giết chết đa số hồn thú trong chớp mắt. Nhân diện Mai Chu là một trong số mục tiêu cho hồn hoàn thứ ba của đường Tam, nhưng không ngờ lại gặp nó trong hoàn cảnh này. Nam chính đành liều một phen vậy, chỉ có điều độc của Lam Ngân Thảo không có phản ứng gì với nó. Ngược lại còn bị nó chiếm thế thượng phong. Chiến đấu một hồi đường Tam cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của nhân diện Mai Chu. Chỉ là cậu không ngờ được bản thân mình lại bị nó hạ độc vào cánh tay từ lúc nào không biết. Độc này khiến cậu dần dần mất đi ý thức, Đột nhiên đường Tam tỉnh dậy, còn có cả tiếng gọi của trưởng môn đường môn nữa. Hắn quay về rồi sau, Hắn hình như đã quên đi việc gì đó rất quan trọng. Những hình ảnh cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của nam chính này là ai cơ chứ? Tại sao hắn lại cảm thấy bản thân đã quên làm một việc gì đó rất quan trọng thì phải? Tất cả đều mờ nhạt cho tới khi một học viên của đường môn gọi hắn là Tam Cam. Cuối cùng thì đường Tam hắn cũng nhớ ra những hình ảnh đó là đại sư, tiểu vũ, còn có cả mọi người trong học viện xử lai khác nữa. Hắn còn phải đi cứu tiểu vũ, Đúng vậy, là 20 năm nay hắn sống ở đây, từng ngọn cây hay đó hoa đều ghim vào trong tâm trí hắn. Chỉ là hắn không thể quên được, nhưng giờ thì khác rồi. Hắn không còn là người của thế giới này nữa, hắn là người của thế giới khác, mà ở nơi đó người thân của hắn đang gặp nguy hiểm. Thế là trước sự ngăn cản của trường môn, đường Tam cũng quyết định nhảy xuống vách đá để bản thân trở về với thế giới thật của mình. Rất nhanh sau đó nam chính mở mắt tỉnh dậy, không ngờ đầu cây mê của con nhện này quả thực đáng sợ. Trong lúc hôn mê thì nó đã dùng tơ quấn quanh người cậu rồi. Đường Tam biết không còn nhiều thời gian nữa, Tiểu Vũ đang đợi tới giải cứu, nên cậu nhanh chóng đánh vào điểm yếu của con nhân diện Mai Chu, cộng thêm Hạo Thiên Chủy thành công giết chết con quái vật này. Chỉ là do bị trúng độc trong lúc chiến đấu nên Đường Tam cần thời gian để vận công lại, nhưng chưa được bao lâu thì những vị khách không mời lại tới. Lần này không chỉ có sa ba mà còn có cả Long Công nữa, oan gia lần nữa gặp lại. Hóa ra hai vợ chồng đã đuổi theo con nhân diện mài Chu cả ngày rồi, giờ lại bị đường Tam giết chết. Điều này cũng khiến cho bọn họ tức giận, e là lần này tói chuyện rồi, vẫn nên tương kế tự kế thì hơn. Nam chính biến ra ra cắt thần nỏ, tuy nó không thể làm hai người họ bị thương được, nhưng chắc chắn cháu gái của họ Mạnh Y Nhiên sẽ không chống đỡ được. Là do bọn họ ép đường Tam hắn phải dùng từ cách này thôi. Và video này tới đây thôi. Chào tạm biệt mọi người.